Vâng, cô cho mình cùng nhau vào nội dung lý thuyết. Đó là gì ạ? Thứ nhất là liên quan đến chứng minh. Chứng minh tổng hoặc hiệu. Hai độ dài đoạn thẳng bằng đoạn thẳng thứ ba. Nếu như hiệu thì bạn chuyển về tổng. Ok chưa nào? Tại vì phép trừ là phép cộng với số đối, cho nên bạn có thể chuyển về đổi dấu, sau đó ta chuyển về bài toán tổng hai đoạn thẳng. Được chưa nào? Đó, thế thì chung quy lại để chứng minh tổng hai đoạn thẳng bằng một đoạn thẳng thứ ba. Nhớ nhé, tổng hai đoạn thẳng bằng một đoạn thẳng thứ ba, ta sẽ định hướng như sau. Chia cái đoạn thẳng lớn là đoạn thẳng tổng đấy, được chưa nào? Được chưa? Thành hai phần, sao cho một phần bằng đoạn thẳng thứ nhất và chứng minh phần còn lại bằng độ dài của đoạn thẳng thứ à thứ hai ta được điều cần phải chứng minh. Ok chưa nào? Cách thứ hai đó là gì ạ? À, cách thứ hai là ta đi chứng minh trực tiếp dựa vào tổng của hai đoạn thẳng cho trước rồi chứng minh bằng với đoạn thẳng thứ à thứ ba. Ok chưa nào? Đó, thường theo phương án thứ hai là phương án đi theo con đường nó phức tạp hơn một chút. Còn ở phương án thứ nhất là vẽ thêm điểm phụ, thêm